Cháu chơi gì đây? Hả? À, chơi gì? Chơi bài à? như nào? Ồ, oh, nhưng mà đừng lấy xe rùa của bác đi nhá Để mọi người làm việc nhá Mọi người lấy đi chơi nhớ mang về nhá để ờ, Các con nhớ mang mang cái xe rùa để đẩy ấy. Không là các bác ở dưới này không không có đồ để xây ấy Đấy nhá Nhớ bác dặn như thế thôi ờ, không đấy. Mai đấy, ờ, bác mua kẹo lên cho Nhá ờ, Chơi mình được xem thôi Cũng đừng nghịch vào đồ của các bác đấy là cái đồ xe rùa mà người nghịch thì à, mang giả lại xong các bác đi tìm thì chở gạch nữa nó khó ấy nhá ok à, xin chào tất cả mọi người nhé lại tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo à, làm nha em vàng em mỉ, hôm nay của giang rồi ấy thì uh, chiều nay thì tiếp tục là hôm nay là xe xi đã lên rồi mình lại nhẫn tiếp tục tại vì làm rất là nhanh ấy nên là tốc độ của đội theo xây thì khá là nhanh nên là lần này thì mình lại tiếp tục truyền tải tới mọi người là công việc làm nhà em, em vàng như thế nào để các cháu chơi như này là hay nghịch cái xe rùa mang đi ờ, mang lại đâm ra là là là mình cũng dặn các cháu là nghịch thì mang quay giả lại thôi để, để cho đội thợ xây có để làm không đi tìm rất là phức tạp các cháu thích nghịch mà Đấy, hiện tại là đã vượt đến đến ờ, mức độ là, là ấy rồi giờ thợ xây tiếp tục có cái là lên đến, đến ờ, vượt qua đầu rồi đấy và trong thời gian này thì Giang cũng chưa uh, ấy được cái sự hỗ trợ nào nữa thì uh, rất mong là mọi người hãy chia sẻ video và ai chưa đăng ký kênh thì uh, mọi người có thể đăng ký và chia sẻ giúp Giang để Giang có thêm nhiều cái động lực để đi giúp bà con và hai là Giang cũng nói mọi người trước rồi cái tiền mình nhận được nó khá là ít đấy, đấy nên là mình làm căn nhà nó nhỏ vừa thôi sau này là là vàng kiếm ra tiền đi làm ấy thì à, sẽ về để làm thêm công trình vụ vệ sinh khép kín như thế nào đó khi mà có có thì thực tế là mình cũng rất là mong muốn làm cho gia đình từ lúc mà mình à, làm gia đình à, em vàng này cũng chưa nhận được thêm sự hỗ trợ nào ấy. nên rất là khó khăn mà căn nhà này thợ làm đến đến bắt đầu qua đầu bắt đầu ấy rồi là chuẩn bị là trong vòng 1 hai ngày tới là mình để khóa rằng trên rất là nhanh luôn rõ ràng trên là mình lên lần nữa mình sẽ vào áo này vài hôm nữa thì mình sẽ chở pro có rất là nhiều khán giả và nên lợp với tôn xốp thì nó mát thì nó hơn rất là tốn một mét bây giờ tôn xốp tất cả mọi giá cả vật liệu lên rất là nhanh luôn nên là mình à, tính số tiền mình nhận được thôi và cũng có một số quý ờ, cô bác anh chị là mạnh mạnh thằng quân ấy đã gửi tiền ờ, cho gia đình thì cũng bảo là giang không đủ tiền thì làm ở nhà tôn ấy thì nó rơi vào khoảng bốn chục thôi cả tiền lắp được công chờ rất là rẻ đấy mình có thể làm được 50 mét vuông nhà tôn đó, nhưng mà do căn nhà em vàng này giang cũng nói với các mạnh thằng quân là trước mình cũng đã hứa với gia đình đấy, nếu như mọi người mà ủng hộ đủ tiền mua vật liệu thì ờ, Giang sẽ bỏ tiền túi cá nhân ra để trả tiền công nếu như không còn ai ủng hộ nữa đó thì Giang à, cũng nói chia sẻ với mọi người là như vậy chứ không phải là mình này đâu và thứ nhất là cái niềm vui hạnh phúc của Giang là là mang được cái sự đổi mới cho bà con hai là giúp được mọi người cái phần nào thì mình giúp ờ, thì mình cũng giúp hết khả năng của mình nha mọi người nhé Đấy, chờ đợi chiều nay tí nữa là mọi người lên tầm mấy nữa là sẽ lên rất là nhanh hả dạ. ô con gái của mẹ mì có cháy rồi thằng ơi nên mình phải ngồi bắt cháy ờ, ấy rồi hôm nay là các con đi học về hết chưa trên mai nhỉ mai trên về đúng không ừ. một này mới có hai đứa này ba đứa đang có chửa một đứa nữa thì à, bảy đứa rất đông gái hờ mông trên này là rất là để rất mắn luôn <laughs> chả thế đăng <laughs> không phải à mắn đẻ anh nói vậy mắn đẻ à, đụng cái là đẻ đụng cái là đẻ bảo rồi vàng làm một phát lên 11 đứa luôn con trai luôn con hoành tráng đội bóng mặc con à, đùi áo số vàng đương nha đẹp ra vàng có đẻ nhiều đứa nữa <laughs> ôi chết chết chết mọi người đừng có khuyên vàng chết đấy nó về thôi vàng bây giờ đang đi vắng tí nó về vợ bây giờ nhà cửa đàng hoàng là mình cứ thoải mái đạt thôi <laughs> tiền mấy anh em đổi đồ xây này anh chưa biết hết đấy có mỗi đằng nhớ đấy này, em thì chả có tên gọi thằng cu thằng nào cái gì nên nói thế à, em là tên là cu à <laughs> đằng này cu còn bên này là cu đâu anh à, à không phải thế là này nói dối anh à ố cái bụng mình không thật rồi nhưng mà áo kẻ này cũng chưa biết này xanh này bên này mà áo dạng cũng chưa biết hết tên một là đồng hai trắng chắc chắc là tối ờ, mình ờ, có một chút ờ, chén rượu giao lưu hỏi thăm tên còn tên mình đâm ra không không không nói đâu nha mọi người cũng biết hết rồi anh anh không nói em ờ, anh không nói em đã biết anh từ trước rồi <laughs> thằng vui tính thế không nói biết từ trước rồi cứ kiểu anh em mình có duyên với nhau sao cứ đi làm máy không có thứ nào vào máy thì không phải là ấy đâu cũng như là bây giờ mình đi làm giúp này rồi mình không làm cái hành động của mình ấy vui là khán giả xem người ta hay nghĩ mình không biết làm đúng rồi đúng thế này thế là việc thì ờ, ấy thôi biết đâu được sau này mà mình lại trở thành trợ cả hay sao không làm xây dựng lúc đấy là đằng là mất nghề đúng rồi đặt luôn viên ở dưới này lên đi đánh cắt một nửa viên đấy nhà lấy một nửa viên ra luôn ở viên dưới dưới lên xem con vua họ cái họ sẽ chế là con vua họ xanh chế nhưng mà xanh chế anh Giang chưa nay không có men sao mà ít nói thế Hả? Anh Giang chưa nay không có men sao ít nói thế Có chứ Thôi giời Búng ờ, mạnh chứ em Ngày <laughs> kiếm này ờ, một vài đồng nó khó thôi rồi đơn giản cái gì nó đơn giản thì quá khó dễ dàng Hỏi bà Tân mới lốc nó theo các cháu ơi Ôi, hôm, hôm nay ông Giang phải tiếp tục làm cờ nhí các cháu nhá chưa thấy uh, các cháu nói gì không bà tân nói gì chưa cháu ơi bà tiếp tục cho cờ nhíp chịu không không xem là 1. À 11 10 cái à? Ừ. 3 6 10 cái rồi, số mang không chia nhá. Chia các bạn ở dưới kia. Các bạn ở dưới kia mỗi người một cái nhá. Ờ còn cái, cái kem của của của đấy là cháu là chú để ở kia kìa cái đống củi kìa. Ờ đấy. Hôm là chúng chúng chia cho mọi người dưới đấy thi thoảng anh em mình giao lưu làm à, một chén rượu chứ gì đó anh bảo đi đâu nhỉ vàng chắc ờ, đi việc chặt cây ờ, ấy rồi để làm ờ, cái cái ấy dàn để giáo lên xây lên cao rồi gọi là dàn giáo mai một ngày nó là, vâng. là... rồi à. Thế sau này nhà anh có muốn xây không ở trên bản mình ấy? Có Đấy thì đấy sau này gọi là đấy, thuê đội này luôn ừ. Đấy, cái sau này mà làm nên cảm thấy đẹp rồi cái này là này mình có thể ấy bây giờ thì tiền à. đấy nên là cứ tính trước đi rồi là gom góp lại cố gắng đi làm tiết kiệm bây giờ nó ăn to nhưng ông vàng thì chưa có tiền ừ. 뭐. bạn nào tình hình như nào để làm nào nó kéo anh sáng tác ra một bài hát mà dễ thổi kèn lá nhất cho em là một ngày em sẽ ra một bài cho anh à đấy à, à đấy có chị gì bảo là đấy là là thổi kèn lá là có anh ấy ờ, mong biết thổi kèn lá à cháu có hôm nào muốn xem ờ, dạ. đồng chí đấy thổi kèn quá ừ, sẽ được nghe Đấy, bà bà con nghe cháu đến à, xem à, xây nhà rất là đông nhá mình cảm thấy à, vui không khí Ôi nhìn như kiểu trời mưa nhỉ vàng nhỉ đúng không anh cứ tưởng trời mưa nhìn nó gạch lên rất là cao lên bây giờ là qua đầu đấy mọi người nhé nhất là nhanh luôn tốc độ thì phải nói là là anh em làm trên này thì nghĩ là, là một tuần mình sợ là là ấy đấy đi qua đây ký là lên qua cái cửa sổ mét là mình đổ mớp rằng không sắp với cửa sổ đâu trên này thì ờ, đứng ở trên cao này mọi người nhìn thấy nó ờ, rất là rộng mình mình tưởng tượng là nó hẹp 50 thôi nhưng mà nhìn rất là rộng đấy. Đấy bên ờ, trong ờ, lòng nhà này là 4 mét Khách trong này là 3 mét Bên này là 3 mét Đó. Tổng ờ, là 10 mét Mình cảm thấy rất là rộng rồi này thì mình sẽ vào áo đàng hoàng và có rất có một số khán giả comment mà nếu không đủ tiền thì không cần vào áo mà không cần vào áo thì nó sẽ hỏng rêu mốc ngay đấy, cái gạch đỏ này nó chi là không không để được đấy đâu mọi người ạ mình thấy uh, mọi người bảo là ít tiền không đủ thế này mình bảo mình sẽ vào áo mà không đủ thì bản thân mình cũng sẽ sẽ giúp gia đình khi mình đã hứa là mình sẽ làm đấy, rất là đấy. Tiếc là kênh của mình quá thấp so với uh, nghèo nhất Tây Bắc đây. Nên là mong mọi người là thông cảm Chê trách Giang rồi là nói thế này cái kia mình cũng không không buồn đâu Tại vì là mình chưa có duyên với người nghèo nhiều Hay là ở quê hương mình không có duyên hay là mình lại có duyên ở trên ờ, Hà Giang nhiều hơn Cái đấy thì ờ, nói chung là cũng là cái duyên thôi đủ duyên thì mình sẽ ấy đủ duyên thì mình cũng phải chịu năm sáu chai rồi người ta cũng sắc mày nhớ được có món gì đấy có gì đấy có gì đấy đang đang ấy gì đấy là tí uh, ờ, này à? nước chua để vào tủ lạnh mai uống cho mát à <laughs> chua để tủ lạnh là đi tranh đường anh ạ à. thế tối nay là anh em là ấy đâu nhá uống rượu uh, trứng vịt lộn nhá rồi, một người một chai đấy nhá còn là mình mình khoán luôn thẳng luôn rồi ông một chai ông là ông hết ờ, trước là ông nghỉ à, có thịt châu không <laughs> cứ làm tí thì trâu khô thì trâu sấy ra bếp anh ạ ờ có bây giờ là qua đầu mình rồi đấy này là, qua đầu giang rồi đấy rất là nhanh cái cháu nhỏ này là cũng một mét hai rồi đấy cao máy hết pin yếu điện thiếu rượu <laughs> à, 2 mét là già à đấy là rằng á thì... đúng rồi ở đây đó là mình ờ, cứ qua cửa sổ đi là ờ, khoảng ờ, tháng là ràng luôn nhá qua cái cửa sổ tầm bao nhiêu viên nhỉ đấy thì mình đổ một lớp rằng nó xây lên cứ hai m tám là thu hồi cho anh là được dạ. và cứ nằm ở giữa tùy mọi người rằng đoạn nào tùy gọi là qua cửa sổ hay là qua một chút vài viên cũng được là mình ấy nhạc thấp nên là ờ. Ờ, cho dày quá để, để mai ờ, ấy là không được phải lên được 2 ờ, mét rồi đấy mọi người cái cái thước này là một mét tám mấy này hai mét hai mét cái thước là hai mét này không không không đủ được anh đo rồi anh lấy thước nó bỏ một cây 6 mét thì em chia là ba thôi mà này không đủ nhưng mà vẫn được hai mét rồi vẫn được hai mét rồi à, cái này thì được rồi nhớ là được hai mét còn thước này là không không thước này là thiếu uh, thiếu hai thiếu hai phân nữa đủ hai mét đấy à? là chưa anh đo là cái thước là thiếu hai phân nữa là mới đủ hai mét cơ không tròn được cái thước của anh vẫn còn đây mà mai mai là mình sẽ đổ cái cửa sổ trước cửa xây lên bên này thì mình đổ bên này trước Ở đó đây khoảng vài viên nữa thì mình bắt đầu mới đổ răng bên đằng này thế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 bếp xong rồi bức tường xây xây vào nhà bếp nó phải có mỏ sắt vào cái này gọi là máy máy bắt cân bằng à đúng không vâng đồ góc đúng không Vâng, vâng. máy này á bá vuông là chuẩn đó là à, là chính xác một trăm luôn luôn à? không là cả như kiểu bắn chim ấy nữa không vâng. như lồng vào đấy săn chim bắn không chảy khác như thế ừ. này nếu làm làm nhà gỗ càng cái này á kể cả nhà gỗ hay là nhà như này cái vốn như này là chuẩn nhất luôn ừ. thấy họ lá cử cánh họ tuần là à. lấy cái này thôi à, à Đấy. Ờ, ờ, Tôi lấy cái này chuẩn lắm là xong là cái này lắm lúc em em chưa biết sử dụng mà à, thật sự những cái kiểu công nghệ đồ em không biết dùng luôn đấy à. Rồi chỉ ờ, cái này là ba ngày rồi. Ừ. thôi nhưng mà ba à. đêm sáng suốt luôn à đây à ừ. làm được bao nhiêu ngày rồi Hả? Là được bao nhiêu ngày? À, mới ai thôi. À. Vâng. Đây cũng làm thì nhanh đấy. Lố nhá. Dạ. Nhanh mà anh em này nhanh mà 5 người làm nhanh. Đo từ trên kia xuống này, cho em ám từ trên kia xuống này. năm người làm như này thì ờ, bảy triệu mấy thôi nếu mình cho bảy triệu tám trăm năm mươi triệu rồi, bắt máy này bắt rất rất là thẳng luôn mọi người này, hình màu xanh xanh nó hiện ở cái cột này laser thì nó, nó chính xác hơn mình thấy là làm nó rất là quy củ thì bình thường mình dọi không thì nó vẫn chưa chính xác được anh em dùng cái máy này nó sẽ tốt hơn thẳng nên là nó những đoạn à, góc trước đấy, cần đấy Tóc rồi cho vữa lên tí nữa anh chủ ạ à. Vữa đồ bồi bên bên đấy đi Xây thì anh cũng bồi cái này nó đây Nó như này chung là cứ tập dần thôi Để cho nó giải đều vữa đi thì nó mới ấy được đấy. bọn ta nói liền lo mùa rau sang chơi cho món đấy mình vợ cháu cuối lúa

cá chín đặc chia lấy co một chú phải chín là cái là luôn có bốn cái đó, ok, nó còn là lớn, ốc chưa to này tâm một ai ốc thì có là ăn thôi, chua cho nó ngoài là cho con không cho hộ chú cho nó cho nó con nó nên lại rồi nặng chờ giờ Go.

牛肉，牛肉。啊，你这哈子很烫，你这哈子 가가 건가? cán dầu cán tao là nhớ cán tao hai hai e rồi gì đó bây mà bây giờ nhớ này giờ mà mà không có lại cá rồi ông không đặt gì giờ giờ mất thằng mỏ vậy muốn quân tàu xa thì chủ quá mà mà chủ ta mà tàu chủ do ta chủ mà đây này tàu ta chỉ không lên được cả tàu là chắc là vữa ờ, cuối cùng ấy xong hết rồi là, ờ, nói chung là, là tối rồi xây đến đây là, là rất là nhanh rồi đấy mọi người cái nó trong vữa này mình sẽ nghỉ thôi mình muốn làm đêm không được vì không, không có điện thì mình nhìn thấy rồi tối om người xem có thể biết được cái uh, công việc rồi là là cuộc sống của bà con ở trên này hàng ngày tuy là bà con vất vả khó khăn nhưng mà cái sự ờ, lạc quan của mọi người ấy. nó không không cần đòi hỏi hay như thế này như này mình rất thích cái tính của mọi người ở trên này là như vậy và bản thân mình cũng vậy thôi khi giúp mình cũng không cần đòi hỏi ai phải báo cầu đáp cho mình cái này thì ờ, đang mong mọi người là chia sẻ lan tỏa cái sự yêu thương Đấy, để uh, có thể mọi người chung tay một chút sức lại thì uh, sẽ thành nhiều mà Đấy. một người thì khó làm nên tất cả nhưng mà nhiều người chung tay lại thì giang à, nghĩ là sẽ hoàn thành tốt hơn mỗi người một viên gạch thôi 10.000 người 1.000 à, người mỗi người một viên gạch thành 1.000 viên 1.000 người có bộ vạn gạch mỗi người chỉ bỏ ra một viên gạch đấy là có à, thể giúp được bao nhiêu hộ gia đình khó khăn hoàn cảnh mong là mọi người hãy chia sẻ và chung tay cùng Giang tại vì mọi người một chút nữa nghỉ thôi thì mình cũng ờ, xin phép là, là để cho anh em thợ nghỉ sớm Đấy, còn ờ, cơm nước nữa và mình thì uh, tối nay là mình phải ở trên này rồi trên bản để cùng anh em để uh, sinh hoạt thì khoảng mình mình uh, giao lưu cùng mọi người trên này như mọi người à, cho nó vui Đấy, nhìn trên này thì mọi người sẽ thoáng hơn rõ hơn căn nhà dưới thì là nó không được bao quát căn nhà trên cao mình xuống này nó sẽ bao quát khán giả trên kênh của Giang mà xem mà chia sẻ thì là một người góp công sức rất là lớn lao Đấy, thì nếu không có mọi người thì chắc chắn là các mạnh thường quân không thể biết đến gian mong rằng là những ờ, hoàn cảnh gia đình khó khăn sẽ được mọi người là chung tay mình, ừ, mình ừ, chia sẻ lan tỏa yêu thương đến với những tấm lòng hảo tâm tấm lòng vàng để mọi người người góp công góp của góp sức để giúp cho những ờ, gia đình khó khăn những hoàn cảnh khó khăn à, vươn lên trong cuộc sống mà khi mình giúp thì mình cũng không thể giúp hết được mình à, sẽ giúp cho người ta cái gì nó cần thiết nhất và mình hướng cho người ta phát triển kinh tế để sau này tự lực người ta phải à, cố gắng thì mới thoát được cái nghèo chứ mình cũng không thể là à, mang đến người ta này được và bạn thân giang đi giúp gia đình nào giang cũng sẽ dặn gia đình đó như vậy phát triển kinh tế hay như thế nào để sau này mà có thể mình thoát được nghèo và khi thoát được nghèo rồi thì ờ, mình có của ăn của đề thì mình sẽ giúp được những người khác đó cái điều mà giang muốn nói ở đây khi mở kênh của mình ra là như vậy mong muốn là mọi người đã lành đùm đã rách và nó rách đùm đã rách hơn nó rách hơn để có thể dùng lá tả tơi mình hay nói đồng bào cái thương là bầu thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng mà mình chung một cái dòng máu đấy và giang làm này mình cũng tự hào theo cái quyết định của giang là sau khi mà mình bỏ quân ngũ à, đi à, theo cái con đường này đây lâu rồi mình cảm thấy rất là là tự hào về cái con người Việt Nam và quyết định của mình đúng hay sai thì mình vẫn cảm thấy là vui và hạnh phúc khi mà giúp được hoàn cảnh nào đó mà thật sự là trong cái tâm thân tâm của mình ấy nó rất là nhẹ nhõm hạnh phúc đó. và mình cũng từ cái nào đó mình muốn lan tỏa hơn đến mọi người để cho mọi người biết thì có lẽ là video ngày hôm nay của Giang ở đây cũng xin được phép khép lại thôi à, tuy Giang nói hơi nhiều thì mong mọi người thông cảm hết sức cảm thông cho Giang à, xin hẹn tất cả mọi người là ở bước tiếp theo và nếu các anh chị thành toàn thể mọi người mà muốn ủng hộ thêm cho gia đình thì hãy liên hệ trực tiếp cho Giang qua Facebook cũng như là số điện thoại trên uh, góc màn hình mà Giang đã át ở ờ, trên kênh của mình nhé. À, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả mọi người nhé ở video tiếp theo.